trong suốt cả ngày. Bạn có thể giúp trẻ học về các con số bằng cách đếm các đồ vật với trẻ. Bạn có thể chỉ cho trẻ cách chạm vào từng đồ vật khi bạn đếm nó. 1, 2, 3. Sau đó, trẻ có thể thử. Bạn có thể đếm đậu, nút áo, bông hoa hoặc bất kỳ đồ vật nào khác bạn tìm thấy xung quanh bạn. Chạm vào khi trẻ đếm, giúp trẻ học cách nói số cho mỗi đồ vật.